Vụ bắt giữ này liên quan đến việc chuyển dầu khí chân không từ tàu Max Magellan sang tàu Elephant của Việt Nam vào ngày 6 tháng 2. Sự việc xảy ra sau khi Tây Ban Nha khởi động cuộc điều tra liên quan đến lệnh trừng phạt đối với Nga. Hình ảnh bản tin trên VOA tiếng Việt. VOA cho biết Cuộc điều tra của Tây Ban Nha cho thấy hàng hóa có nguồn gốc từ một tàu chở dầu Nobel thuộc sở hữu của Seychelles mang cờ Nga. Bộ Giao thông Vận tải Tây Ban Nha kết luận rằng việc trao đổi hàng trên vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu, từ chối không cho phép tàu Max Magellan dỡ hàng tại cảng Tarragona 3 ngày sau đó. Việc chuyển hàng diễn ra ở biển Aboran, gần cửa ngõ địa Trung Hải đến Đại Tây Dương. Khu vực này đã trở nên phổ biến đối với việc chuyển dầu theo dạng STS của Nga từ các tàu chở dầu Aframax sang các tàu lớn hơn cho các chuyến đi tiếp theo tới châu Á, VOA cung cấp thêm thông tin. Quy trình dạng STS gồm một tàu áp sát vào các tàu khác và gắn một đường ống để cho phép dầu được bơm qua. Quy trình này có thể mất đến 2 ngày và tốt nhất nên thực hiện ở những vùng biển yên tĩnh với thời tiết thuận lợi. Nó cũng bao gồm nhiều giai đoạn hơn, bắt đầu bằng việc chuyển dầu từ một tàu đến kho chứa nổi trước khi chuyển lượng dầu này sang tàu khác. Cũng theo VOA, hoạt động mua bán dầu có nguồn gốc từ Nga khiến Liên minh châu Âu bất bình. EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Nga, nhưng các biện pháp này có khả năng hạn chế trong việc nhắm mục tiêu đến phương thức chuyển giao STS bên ngoài lãnh hải của các quốc gia thành viên. Thương mại dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ liên quan đến Nga trên thế giới cũng trở nên phức tạp. Sau khi nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển G7 áp đặt mức trần giá đối với dầu mỏ của Nga vào tháng 12 năm 2022, Magellan là tàu chở dầu đầu tiên bị từ chối cập cảng Tây Ban Nha sau khi các quy định liên quan đến giới hạn giá dầu của châu Âu có hiệu lực vào ngày 5 tháng 2. Theo dữ liệu theo dõi của Kepler, tàu Elephant đã đi về phía bắc quanh bờ biển Tây Ban Nha. Sau khi thực hiện việc chuyển hàng đến cảng Ferron vào thứ Bảy, tàu này đã bị giam giữ 3 ngày sau đó. Tàu Elephant thuộc sở hữu của công ty thương mại hàng hải Hưng Phát có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh theo cơ sở dữ liệu của Vessel Value. Hình ảnh Nga tìm cách gian lận để né trừng phạt. Được biết, các cuộc vận động áp trần giá dầu của Nga do Mỹ dẫn đầu để ổn định giá dầu thế giới, Mỹ đã cảnh báo rằng các lệnh cấm vận của châu Âu đối với Nga có thể gây ra một cú sốc nguồn cung. Để đối phó với lệnh trừng phạt này, sau ngày 5 tháng 12 năm 2022, phần lớn nguồn dầu của Nga sẽ được xử lý bởi một mạng lưới phức tạp, bí mật của các tàu chở dầu, các bến cảng và các tuyến đường biển an toàn, được kiểm soát bởi các công ty vẫn sẵn sàng giao dịch với Nga nếu bạn nhìn vào số lượng tàu chở dầu đã được bán trong 6 tháng qua cho những người mua ẩn danh, rõ ràng là một đội tàu đang được xây dựng để vận chuyển dầu của Nga. Christian Ingeslev, giám đốc điều hành Max Tankers, có trụ sở ở Copenhagen, Đan Mạch, Công ty điều hành 170 tàu chở dầu cho biết vào cuối năm 2022, công ty Max Tankers chính là công ty có chiếc tàu liên quan đến vụ bắt giữ kể trên. Bình luận về sự việc này trên VOA,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 Tình trạng này xảy ra do các doanh nghiệp sử dụng lao động nợ, không đóng tiền phí bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tình trạng này không phải bây giờ mới xảy ra, mà nó đã kéo dài từ vài chục năm nay, nhưng dường như chính quyền bất lực. Hình ảnh hơn 200.000 người lao động không đóng bảo hiểm xã hội, nguy cơ không có lương hưu. Theo số liệu thống kê, Việt Nam có hơn 610.000 công ty xí nghiệp lớn nhỏ, nhưng chỉ có 330.000 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, nghĩa là có gần một nửa số doanh nghiệp trốn nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, có hàng triệu người không được hưởng các khoản trợ cấp từ bảo hiểm xã hội. Trong số 330.000 doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, thì lại có rất nhiều doanh nghiệp chây ì, nợ phí, đóng không đúng hạn, đóng không đủ, dẫn đến quỹ bảo hiểm xã hội thất thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Nhà nước đã thực hiện một số biện pháp để thu hồi các khoản tiền này, như thanh tra, bêu xấu trên truyền thông, phạt và truy thu nợ. Tuy nhiên có vẻ như mọi biện pháp đều không có hiệu quả. Đến nay vẫn có rất nhiều doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội và chây ì nợ bảo hiểm xã hội. Theo luật Việt Nam, muốn khởi tố một doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội bên nguyên đơn phải chứng minh được hành vi gian dối hoặc những thủ đoạn khác như làm giả hồ sơ, che giấu sự thật, xong là một cơ quan dân sự quỹ bảo hiểm xã hội làm sao có thể điều tra chứng minh những điều này. Nếu không chứng minh được sự gian dối thì việc nợ tiền bảo hiểm xã hội chỉ là vấn đề thuộc phạm vi luật dân sự mà đã là dân sự thì chả ai ngán ai. Mặt khác, những vướng mắc về pháp lý dẫn đến khó khăn cho quy trình khởi kiện các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội. Trước năm 2016, quyền khởi kiện thuộc về cơ quan bảo hiểm xã hội, nhưng từ năm 2016, quyền này thuộc về công đoàn cơ sở. Tuy nhiên, công đoàn cơ sở lại là nằm ngay trong lòng doanh nghiệp và ăn lương của doanh nghiệp, nên không có chuyện chủ tịch công đoàn cơ sở đứng ra khởi kiện người chủ của mình. Cần nói rõ, ở Việt Nam chỉ có một hệ thống công đoàn được hoạt động, đó là hệ thống thuộc Liên đoàn Lao động Việt Nam, một cánh tay nối dài của đảng. Hoàn toàn không có công đoàn độc lập, công đoàn do chính người lao động lập ra, và hoạt động thực sự vì quyền lợi của người lao động. Hình ảnh công đoàn mắt lẻo Bộ Chính trị. Công đoàn của đảng thì chỉ hoạt động theo các chỉ thị của đảng, người là do đảng chỉ định, tôn chỉ, mục đích, tuy hay ho nhưng cũng chỉ để làm màu. Những người lãnh đạo công đoàn cơ sở làm việc theo chỉ thị của hệ thống công đoàn do đảng lãnh đạo, hưởng lương của chủ doanh nghiệp. Vậy làm sao họ có thể đại diện cho quyền lợi của người lao động? Làm sao họ dám đấu tranh cho người lao động? Một vướng mắc nữa của quá trình khởi kiện đó là công đoàn cơ sở muốn kiện thì phải thu thập đủ chữ ký của người lao động trong doanh nghiệp. Người lao động thì phải đóng phí khi tham gia khiếu kiện khiến người ta e ngại. Tất cả những điều này thể hiện sự bất lực của hệ thống công đoàn thuộc quyền lãnh đạo của đảng bởi vì trên hình thức họ vẫn là cơ quan đại diện cho người lao động có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người lao động. Và vì bất lực, Công đoàn Việt Nam đã làm một chuyện nực cười đó là báo cáo Bộ Chính trị đưa một vấn đề thuộc quản lý của nhà nước sang mách lẻo với một cơ chế của đảng, vốn không có thẩm quyền quản lý, không có quyền thi hành luật pháp. Nhưng trớ trêu thay, điều tréo ngoe này lại dường như rất hợp lý ở Việt Nam. Vì ở Việt Nam ai cũng hiểu, phán quyết của Bộ Chính trị quan trọng hơn luật pháp và công lý chỉ là một thằng hề. Người lao động mất lương hưu, cuộc sống của họ và gia đình họ có thể bị đẩy vào cảnh khốn cùng trong tương lai